nhân duyên hôm nay chúng con được về chùa Ba Vàng tổ chức lễ hàng thuận. À, lời đầu tiên con xin được phép à, tri ân Tam Bảo, à, tri ân sư phụ, tri ân đại tăng và tri ân cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa. Nhờ có chùa Ba Vàng mà con đã biết đến Phật pháp, biết đến cách tu tập để chuyển nghiệp bệnh của con. Không những bản thân con được chuyển nghiệp mà người thân trong gia đình con cũng chuyển được nghiệp. À, cụ thể con xin à, chia sẻ như sau ạ con đã chuyển được bệnh tim bẩm sinh à, căn bệnh này khiến cho con cơ thể luôn mệt mỏi chân tay dã rời thở hụt hơi và không muốn làm bất kỳ một công việc gì hết à, sau đó con biết đến chùa ba vàng tu học phật pháp à, và hiện tại con như là một người khỏe mạnh bình thường cơ thể của con sức khỏe rất là ổn định à, đi khám lại thì bác sĩ cũng cảm thấy sức khỏe của con đã hiện tại đã rất tốt cơ thể của con đã không còn những biểu hiện mệt mỏi, chân tay dã rời hay là thở hụt hơi nữa ạ. À. Và có trong gia đình con có cả gì là em gái ruột của mẹ nhờ vào sự tinh tấn tu tập cũng đã chuyển được nghiệp bệnh cho con gái, đó là bệnh ung thư tuyến giáp ác tính à, trong vòng một tháng tu tập ạ. Và và tiếp theo nữa là mẹ của con, à, mẹ của con cũng đã chuyển được nghiệp Ờ, ờ, viêm gan siêu vi B F3, F4 mà cũng chỉ trong một thời gian ngắn tu tập và khi mà đi khám lại thì bác sĩ cũng không ngờ được cái kết quả này nó lại vi diệu đến thế ạ. Dạ vâng. À, một lần nữa con xin được thành kính tri ân Tam Bảo, à, tri ân sâu sắc tới sư phụ à, con xin thành kính tri ân đại đức tăng ni à, nhờ có quý ngài tu tập miên mật mà chúng con có được nơi nương tựa để tu tập và chuyển hóa nghiệp bệnh con cũng xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm người đã luôn hướng dẫn và sách tấn chúng con tu tập theo pháp phật à, và con cũng xin à, tùy hỷ công đức các đạo hữu trong đạo, đạo tràng trúc độ tam hiệp mà con đang tu học à, các quý đạo hữu đã trợ duyên cho con à, tu tập và làm phận sự để chuyển được nghiệp bệnh của con ạ. Con xin hết ạ. Kính thưa quý vị, vừa chúng ta được nghe một sự chuyển hóa đầy tuyệt vời nhờ sự kết hợp giữa nền y học cùng phương pháp tu tập Phật Pháp mà gia đình uh, Tân Lang, Tân Nương, Nguyễn Đình Thông và Phạm Thị Ngọc Oanh đã có sự chuyển hóa rất tuyệt vời. Và xin được chúng dành một tràng pháo tay để cùng chung vui với niềm vui của gia đình.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 Bọn con đều đang cùng công tác tại Hải, thành phố Hải Phòng. Con đang là thành viên của đạo tràng Trúc Hải Lê Trân Hải Phòng và vợ con là đạo, thành viên của đạo tràng Trúc Hải Niệm Nghĩa Hải Phòng. Thì ờ, hôm nay nhân ngày lễ hằng Thuận thì con xin được uh, tri ân sư phụ, tri ân đại đức tăng và cùng tri ân cô chủ nhiệm. Vì nhờ có sự hướng dẫn tu tập của sư phụ, của đại tăng, của cô chủ nhiệm mà gia đình con đã được chuyển rất nhiều nghiệp. Như mẹ con trước đây thì là một người rất hay bị à, tức là sức khỏe rất là yếu thường xuyên phải đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện kia cắt thuốc ở hết thầy lang này đến thầy lang nọ nhưng vẫn rất là yếu nhưng mà từ ngày mẹ con tu tập Phật pháp thì sức khỏe của mẹ con đã tốt lên rất nhiều và hiện tại thì mẹ con đã có thể là vừa làm đạo tràng trưởng để vừa làm phận sự tại chùa cũng như là vừa làm trợ duyên cho các gia đình à, bản thân bố con bố đẻ của con sau khi tu tập Phật Pháp thì cũng đã chuyển được cái căn bệnh à, viêm da cơ địa à, và bản thân con thì cũng đã tìm được cái công việc à, rất là ổn định, công việc cũng rất là thanh thông thuận lợi và vợ con thì nhờ cũng nhờ tu tập Phật pháp để hồi hướng cho bố mẹ mà sau một thời gian ngắn thì bố mẹ vợ con cũng đã à, chuyển hóa được à, bệnh à, huyết áp cao, mỡ máu và bệnh ngứa trên thân thì uh, bản thân chúng con hai chúng con thì cũng nhờ Phật pháp nhờ sư phụ nhờ nhờ ân đức của sư phụ mà chúng con quen, quen nhau à, và chúng con mới hôm nay mới có cơ duyên để đứng tại đây ngày hôm nay qua mối quan hệ của chúng con hàng ngày thì chúng con luôn áp dụng những cái lời dạy của sư phụ và của cô à, nên là cái mối quan hệ của chúng con nó rất là thuận lợi bọn con à, rất ít khi gặp những cái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 chung vui với câu chuyện của gia đình Tân Lang Tạ Thiền Tông và Tân Nương Phạm Thị Lan cũng như rất nhiều gia đình các Tân Lang Tân Nương hôm nay. Mặc dù chưa có duyên để chia sẻ nhưng mà trong chúng ta đều chung vui niềm vui và niềm biết ơn với Tam Bảo đúng không ạ? Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh những lời chỉ dạy từ trên sư phụ sau hai câu chuyện vừa rồi ạ. À, hôm nay nhân lễ hằng thuận à, các cặp Tân Lang Tân Nương mà nương theo Phật pháp tu tập được chuyển hóa nghiệp ừ, của chính bản thân mình cũng như nghiệp của người thân mình đã lên để bạch tạ ơn Tam Bảo Chư Tăng và cũng là chia sẻ với đại chúng. Thì ờ, Sư Phụ rất mong tất cả 25 cặp tân, nang tân nương ở đây nhé. Các con cũng sẽ như thế, nghe không? Các con sẽ là những người Phật tử tin sâu Tam Bảo và biết vận dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống để gia đình mình được hạnh phúc, chuyển hóa tất cả những cái nghiệp chướng, những cái khó khăn chướng ngại của mình trở thành những cái điều tốt lành, may mắn nhé. Thì chắc chắn Phật Pháp sẽ đem lại lợi ích cho các con. Nhé. Xin đại chúng một à, tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho các tân năng tân nương.